À, xin chào các bạn ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ uh, giới thiệu với các bạn cái cách uh, sửa cái hút mùi hút mùi uh, hiện tại cái con hút mùi này nó đang uh, bị lỗi là bật nó không lên à. uh, nhưng uh, cái đèn thì vẫn sáng nhé đèn thì vẫn sáng này à. bây giờ khi mà đèn vẫn sáng và bật công tắc không lên thì nó có thể do một trong các cái nguyên nhân sau đầu tiên thì các bạn thì thường nghĩ ngay là đến à, tụ tụ không khởi động được thứ hai là do có thể cái bàn phím này nó bị uh, ờ, move nên nó không à, chạm nhưng mà cái tỷ lệ này là rất là ít nhé và cái thứ ba thì nó bị hỏng động cơ hỏng động cơ thì nó cũng rất là ít thôi thì thường thường là cái tỷ lệ uh, ờ, chiết tụ là khá cao thì uh, bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra đây nhá đèn thì vẫn sáng này đèn của máy hút mùi vẫn sáng nhưng mà bật các cái uh, nút nguồn này nút công tắc này, thì không uh, không hoạt động máy không hoạt động nếu mà bạn để ý kỹ ra nhé thì bạn nghe nghe dí sát tai lại gần ấy thì nó sẽ hơi có tiếng u u u Đấy. thì cái lỗi này khả năng là bị tụ rất là cao Đấy bây giờ mình sẽ ờ, ngắt ad và mình tiến hành kiểm tra tụ nhé Đấy, sau khi mình ngắt ad thì mình ờ, bắt đầu ờ, mở cái bầu máy ra các bạn bỏ cái ốp này ra này rồi đây cái um, hộp chứa mạch và tụ các thứ đây thì à, các bạn à, cần tháo hai cái con ốc ở phía trên này ra đây nó có hai vị trí bắt ốc này à, Đấy, và một con ốc bên đây nữa cái ờ, tụ khởi động này thì là nó cũng nó cũng hay bị chết nhá các bác nhé đây. sau khi tháo cái nắp hộp này ra đây thì ờ, đây chính là cái tụ này đây, cái tụ này nó có thông số này các bạn để ý thông số này để ờ, để thay nhé đây thông số của nó là tụ này là tụ 6 mi 6 microfarad Đấy. thì có một số dòng có thể người ta sẽ dùng tụ ờ, cao hơn hoặc tụ thấp hơn nhưng mà thường thường là chỉ số là 6 mi 6 microfarad và bây giờ thì ờ, mình sẽ tiến hành đo đo con tụ này các bạn có thể dùng cái ờ, đồng hồ vạn năng hoặc là cái ampe kìm như này chính về cái nấc đo tụ tụ này à, các bác ờ, ờ, bóc cái đầu này ra bạn bóc cái đầu này ra nhé Đấy. các bạn có thể đo ở đây Đấy. như này là tụ chết rồi nhé sau đây thì ờ, mình sẽ tiến hành ờ, thay tụ đây, mình sẽ có một con ờ, tụ đây tụ 6 mi đây 6 microfarad thay đây nhé thì đây là cái tụ này thì mình cái chân rắc cắm nó kiểu khác thì mình đã cắt cái chân rắc cắm đi rồi thì các bạn có thể đấu trực tiếp vào đây các bạn cắt cái tụ cũ này đi và thay trực tiếp vào đây Đấy thì uh, tại vì mình đang ờ, cầm điện thoại để quay nên là mình sẽ cái công đoạn này thì mình sẽ sẽ không quay nhé bạn cắt trực tiếp ở đây này và đấu nó vào thay cái, tháo cái ốc vít ở đây ra và thay con tụ đây con tụ này nó sẽ có cái chân bắt ốc vít ở chỗ, chỗ này này đấy, thì bạn có thể thay trực tiếp vào đấy cái thay và đấu này nó cũng đơn giản thôi mình đã thay tụ xong này bây giờ ờ, các bạn sẽ lắp trả lại ốp bây giờ mình sẽ tiến hành ờ, kiểm tra lại máy nhé Đấy, thì uh, sau khi tay tụ thì uh, máy đã hoạt động lại bình thường Đấy, trên đây là cái video ờ, mình hướng dẫn các bạn về cách um, sửa cái máy hút mùi khi mà bật các cái phím công tắc nguồn nó không lên mà nó chỉ sáng đèn thôi Đấy, các bạn có thể ờ, thay tự mua và thay cái tụ tại nhà cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại